Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh em Nguyễn Đình Hiếu đã donate ủng hộ cho kênh Cùng với đó tôi xin được cảm ơn các anh em sau đây Tôi xin được cảm ơn anh em Quân Chu, anh em Wing Jun, anh em Minh Đặng, anh em Nguyễn Đức Huy, anh em Bảo Phạm, anh em Sơn anh em Nam, anh em Kunilu đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới ủng hộ cho kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em hàng tháng giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Anh em thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 4 là một cái ngày đặc biệt, ngày sinh nhật của anh em Đức Anh. Và anh em Đức Anh là hội viên ở trên kênh. Chính vì thế anh em Đức Anh có một cái đặc quyền. Đấy, đấy chính là được chúc mừng sinh nhật ở trên kênh. Và coi như là tôi tổ chức sinh nhật cho anh em ở trên kênh hôm sinh nhật anh em thì có thể là ban ngày anh em đi làm anh em đi học anh em được các anh em đồng nghiệp các bạn ở trên trường trên công ty tổ chức sinh nhật chúc mừng sinh nhật anh em đấy buổi chiều thì anh em về nhà thì được bố mẹ gia đình đấy người thân người yêu tổ chức sinh nhật cho còn đến lúc mà anh em sắp đi ngủ anh em lên giường thì anh em có thể để tôi nhá nhưng mà không theo cái cách anh em nghĩ đâu Tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho anh em ở trên kênh Đấy vào ban đêm khi mà cái video clip này cái thời điểm mà cái video clip này phát hành nó chính là cái lúc mà anh em nhận được cái lời chúc của tôi nhá thì nhân cái ngày sinh nhật của anh em Đức Anh thì tôi xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Đức Anh mong rằng anh em Đức Anh sẽ vẫn luôn gắn bó với kênh như hiện tại nha anh em nhá và nhân ngày sinh nhật của anh em Đức Anh thì anh em Đức Anh có mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ 6 Glacier 6 Exit hoặc là bộ 6 Clyde kẹp với cả 4 Witcher ok hiện tại thì trong cái trận đấu này anh em cũng có thể thấy là đầu game ra rất nhiều glide chính vì thế nên là tôi có thể là tôi sẽ chơi cái bộ glide nha anh em nhé đấy <clears throat> còn cái bộ 6 glacier 6 exit thì nó cũng sẽ phải chơi là 12 con thôi thì cũng sẽ phải xây dựng từ cái bộ glide kết hợp với ờ, cái bọn human đấy thì chúng ta cũng sẽ phải qua cái bọn glide nha anh em nhé rồi bọn glide thì bây giờ nó cũng khá là khỏe đấy anh em ạ không biết có phải là bắp ngầm gì không Tôi cũng thấy ở trong cái à, update Trong những cái à, thông tin update Thì không có cái sự thay đổi gì Ở trong cái bộ này Đấy <clears throat> Nhưng mà không hiểu sao mà Ở trong meta mới Có vẻ như là cái bộ này nó rất là mạnh Anh em có thể chứng kiến một vài cái giải gần đây Một cái giải lớn gần đây Anh em cũng có thể thấy là Những cái người mà chơi Ignite ấy Là những cái người mà thường là sẽ đạt được top Đấy <clears throat> Thường rất là dễ vào top chứng tỏ là cái bộ này nó đang có một cái um, gì đấy mà có thể là chúng ta không biết đấy <clears throat> có nhiều anh em giải thích là do là ở trong cái bảng này này là cái con uh, con evil Clyde ấy là bây giờ ấy là nó vào trong cái kho có sẵn đấy còn chúng ta chỉ việc pick là cái con heo Clyde thôi thì đấy nó cũng là một cái lý do đấy cũng là một cái lý do nhưng mà <clears throat> thực ra ấy cái việc pick hay không pick ấy thì tôi lại lại lại lại lại lại nghĩ là cái đấy nó cũng không không không không phải vấn đề bởi vì cái này cái việc pick thêm ấy thì anh em cái cái quan trọng nhất ấy nó là trong kho tướng nó có bao nhiêu con tướng thôi kho tướng có sẵn ấy thì thực ra trước đây là nó sẽ có là con ca này là không có ở trong uh, trong trong cái đội hình có sẵn đấy hay là anh em có thể thấy là con uh, con con tabu witcher nó cũng không có sẵn Đấy, hoặc là con uh, Flame Wizard Nó cũng sẽ không có sẵn mà phải pick thêm Chính vì thế nên là thực ra nếu mà chúng ta có pick thêm Thêm cái con ờ, con uh, Hell Clive và thêm Evil Clive Thì nó cũng chỉ tăng thêm là hai con thôi Đấy, nhưng bây giờ những cái con này nó đều cho hết vào trong cái kho tướng có sẵn Nên thực ra là tôi thấy là nó cũng về bản chất là cái số lượng tướng ấy Nó còn nhiều hơn là cái meta cũ cơ Đấy Thế là nói là là vì là cái con đấy nó có sẵn thì cũng không phải Tôi nghĩ là như thế <clears throat> mà có thể là do là nó bắp ngầm vào cái ờ, bật giáp cái tính năng bật bật giáp ấy tôi thấy giáp của nó là trâu hơn đấy anh em có thể thấy là giáp sau khi update ấy, giáp của bọn này rất trâu trâu hơn là một này tỷ lệ có vẻ là nó bật nhiều hơn tôi nghĩ là như thế ừ, <clears throat> chứ còn trước đấy thì tôi thấy nó bộ này đánh bình thường đánh neo rank thì có vẻ rất là ok nhưng mà vào trong giải thì có ai chơi đâu mà chơi toàn thua Chơi những cái người mà chơi ờ, gọi là hay nhất cái bộ môn online này như là ông Ma Tăng ông còn vào trong giải ông còn bị loại sớm là anh em biết là cái bộ này là, là ngày trước là cũng không mạnh lắm. Đấy nhưng mà bây giờ vào giải thì có vẻ như rất là nhiều người chọn chơi và cũng rất là ok. Kể cả những cái người mà mà cũng không phải là chuyên gia về cái bộ này vẫn có thể chơi ngon. Đấy. <clears throat> tôi nghĩ là, là là cũng có cái bắp ngầm đấy. Còn bắp là vì làm sao thì tôi cũng không rõ. <clears throat> Rồi, chúng ta sẽ thử chơi nha anh em nhá. Hôm nay thì nói chung là bắt buộc là cũng phải chơi theo cái bộ này thôi chứ còn cũng chả chơi được cái bộ nào cả. Đấy, chơi thì chơi hệ vật lý rồi này. Cuối game yêu cầu của anh em Đức Anh là chơi hệ vật lý. Thì tất nhiên là sẽ lấy những cái đồ vật lý rồi. Đấy, chứ không lấy đồ mét để mà xây dựng 6 human 6 mét sau đó chuyển sang cái bộ kia thì nó phức tạp quá. Nên chúng ta chuyển từ cái bộ line sang thì nó đơn giản hơn nha anh em nhá. <clears throat> Mạnh lắm anh em ạ, mạnh lắm. Đấy, 4 nai ở level 6 uh, Được rồi, 6 cái like luôn Hay quá nhờ Rồi ok Tạm thời đi cuốn sách để sau nha anh em nhá Bây giờ cứ khỏe đã Khỏe đã anh em ạ ừ, Sách gì thì cũng phải lên level 7 Và bây giờ 6 like ưu tiên đầu tiên để, để giữ chuỗi Ok rồi, level, level 7 thì tôi sẽ kẹp thêm con CM vào thôi Nếu mà chưa ra được... Ờ, à, không phải CM là Flame Wizard Nếu mà chưa ra được con rồng thì tôi sẽ kẹp con đấy vào Còn nếu mà ra rồng thì tôi sẽ bán một trong hai con là con heo Clyde Hoặc con Live Blade Line, tùy À, có một cái này mà mà mà tôi tự nhiên tôi vừa mới nhớ ra Nó sẽ giải thích là tại làm sao mà mà cái bọn Clyde này nó lại mạnh ở trong beta mới Đấy chính là cái bọn 9 Warrior không ai chơi anh em ạ Đấy chính là cái lý do đấy Anh em chín warrior bây giờ không ai chơi cả Bởi vì uh, Tướng ở trong kho nó đã nhiều rồi Đấy lại còn phải pick thêm ở trong cửa hàng Lại lại phải thêm tới ba con tướng uh, warrior nữa thì Thực sự là rất khó Toàn những cái con bốn đô thôi Con thuyền trưởng rồi con uh, con con con doom Đấy, rồi cả tính những cái con 5 đô như là con chúa quỷ nữa Nên là thực ra là đấy, cái lý do nó là cái chỗ đấy đấy anh em ạ Vì là bọn 9 Warrior nó cũng không ai chơi nên là cái bọn Clyde tự nhiên nó lại mạnh ừ, Đội hình khắc chế không ai chơi mà Đấy, đấy là một phần lý do Bây giờ mà 9 Warrior người ta spam ấy Thì chắc chắn là Clyde này sẽ không có cửa trong trong ờ, cái những cái trận đấu rank đâu ở ờ, Trong giải đâu Anh em cũng biết là ở, ở cái mùa trước có rất nhiều người chơi Warrior spam 9 Warrior mùa trước đó là 9 Warrior kẹp hồn Đấy, nó là meta mà sang mùa này thì cái bộ đấy bây giờ là vứt đi rồi mà cái bọn Droro này nó cũng rất là buồn cười một khi mà nó đã làm cho mất cân bằng ấy một cái line up nào đấy mà nó mạnh ấy là nó làm cho thật là mạnh đấy xong rồi sau đấy là ngay sau đấy là có một cái update là coi như cái bộ đấy là không ai chơi luôn anh em cứ để ý mà xem đấy cứ cái bộ nào mà meta trước rất bà thì y như rằng là meta này là không ai chơi ôi trời Thua à Không không không không Đừng đừng đừng đừng Ui ôi Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng Đừng mà thua Ơi giời may quá Cái lửa của cái con con rơi nó đốt anh em ạ ừ. Thực ra cái lửa cái con rơi ấy Nó đốt nó rất là mất ít máu Đấy nó, nó rất yếu Cái con này được ra là, là là ở cái cái bản trước ấy Ngày trước là Cái con này solo rất khỏe nếu mà cái con này nó solo vào giai đoạn đầu game thì chắc chắn là là, là nó thắng. Đấy. Đam của nó là đánh stack như là bit luôn. Là nó cứ đánh vào là nó tăng đam. Mà nó tăng đam là nó không phải là tăng đam theo kiểu là là là dạng là cộng thêm mỗi lần là bao nhiêu đam đâu mà nó tăng đam theo kiểu là cấp số nhân luôn ấy. Khỏe lắm. Đấy, ví dụ như là nó nó xịt lần đầu tiên nó xịt vào cái khói là nó đánh là nó stack lần đầu tiên là nó x2 thì phải. Sau đó là cái lần thứ hai là x3 Đấy <clears throat> Rất khỏe solo Nhưng mà sau này thì nó mới đổi Nó mới đổi skill này sang là cái cái lửa dưới chân ấy Khi nó bay đến đâu thì cái, có lửa ở dưới đấy Nói chung là cái skill này thì nó mất rất ít máu Rồi ghép được chiến thánh luôn anh em ạ Tôi uh, sẽ ghép được chiến thánh Để lấy cái chuỗi thắng cái đã Rồi xả tiền luôn ao này nha anh em nhá <clears throat> tôi sẽ hết tiền để tôi kiếm con hai sao luôn anh em ạ rồi luôn rồi u uh, được hết tiền luôn u uh, già này hay quá từ từ nhá nhưng mà không đủ tiền mua già bây giờ thiếu con gì bây giờ thiếu con uh, con uh, Bây giờ chúng ta thiếu một con uh, con con Dragon Claw anh em ạ. Dragon Claw còn thiếu. <clears throat> ăn nổi thằng này không? Chắc là ăn được. Tôi nghĩ là ăn được thôi. Ok. <clears throat> Để rồi. Rồi, mua con già thôi. Bây giờ mà ra Dragon Claw là tôi chơi 4 Claw thôi, kết hợp với cả 6 human luôn. Ủ uh, con này không Con này không mua nha anh em nhá U uh, đây rồi sáu với mình luôn này Cũng được nhưng mà chơi không Chơi thì ừ, Thôi để ra, ra quái anh em ạ Ra quái anh em nhá Ra quái rồi ừ. Không không không không chơi round này anh em ạ Round này uh, Mất cái chuỗi này thì toang ấy Tôi à, tôi à, ưu tiên giữ chuỗi chứ tôi không có ưu tiên sách <clears throat> Cái bây giờ ấy là chúng ta cần phải full hai sao đã anh em ạ Full hai sao này đã <clears throat> Mục tiêu bây giờ là, là sẽ phải là có uh, Akali 2 sao này Amazoclai 2 sao Đấy, ít nhất là hai con đấy <clears throat> Còn cái con uh, à, Hell Clyde và con uh, con Live Blade Line thì hai con đấy thì cũng không cần làm nhân vật chính là những cái con mà trong cái uh, bộ uh, human thôi <clears throat> ok ok gặp thằng này khỏe phết đấy u rồi ôi hay quá anh em ơi đùa <clears throat> được thế nhở thôi thế thì được rồi đấy con này lên hai sao được rồi Nhìn như này thì bây giờ chúng ta cho 6 human vào thì anh em theo anh em là có giữ được cái chuỗi này không nhở? Anh em nhở? Nhân vật chính lên là hai sao à? Nếu mà nó là như này thì sao? Được thêm 3 mét này. Đấy, 6 human. <laughs> thôi anh em ạ. Đùa anh em thôi. <clears throat> Thua ấy. Đừng có tham, đừng có tham, đừng có tham. Sách từ từ từ lên được mà <clears throat> Đánh chuỗi này cứ thắng là được lên mà Không tham anh em ơi Không vội Không vội Lấy cái cuốn sách là thua đấy Đây này Cái round này mình bảo bỏ ra có khi thua <clears throat> Mày đấy Đánh cẩn thận anh em ạ sáu like đang mạnh Không bỏ nha anh em nhá Tôi sẽ không bao giờ bỏ sáu cái like trong những cái round người đâu Trừ khi là Agali Clyde lên được hai sao nha anh em nhá Rồi luôn tiếp rồi Ok <clears throat> Agali vẫn không lên Agali không lên được hai sao Agali mà lên được hai sao thì có thể là bỏ 6 human vào cũng được Nhưng <clears throat> thôi, được rồi, ok rồi đấy Đội hình ổn áp Tôi vẫn cứ để 6 cái like thôi anh em ạ <clears throat> Bây giờ ra con rồng ngon Ra con rồng thì, thì, thì chúng ta sẽ có 6 cái like, 6 human ở level 9 trên này có thằng đánh, đánh Witcher này anh em này Thằng này nhìn trông rất là giống chơi Witcher luôn <clears throat> Chỉ có chơi Witcher thì người ta mới pick cái con uh, Shadow Evil thôi anh em ạ Shadow Evil này nó chỉ chơi được hai line up Đấy chính là line up mèo kẹp insect Và cái line up Witcher Đấy, có hai cái line up đấy thôi <clears throat> Ngoài ra thì không ai chơi con này vào những cái line up khác cả À còn một line up nữa nhưng mà rất khó chơi Đấy chính là line up 6 Warlock mà cái, cái cái bộ đấy thì rất khó chơi <clears throat> Rồi Tranh thủ kiếm sách ở đao quái thôi anh em ạ Sau đó tôi lại uh, Lại lại lại bỏ 6 Clive vào <clears throat> Cái bộ này khi mà chúng ta lên level 8 Thì chúng ta cũng chưa có được 3 mét nhỉ 3 mét là phải chơi ở level 9 mới có 3m 6 clay là đánh ở level 9 cơ Đấy 3 <clears throat> mét thì nó cũng chính là ba human luôn mà 6 clay là nó cũng phải có con uh, Dragon clay thì mới chơi được là 6 human Còn không thì 3 mét. Kết hợp với cả ba human đó Bây giờ thì cái cái cái ăn rau quái này nó chỉ có ba cuốn sách thôi anh em ạ <clears throat> Nó không như ngày trước nên là cái việc mà tận dụng những cái uh, rau quái ấy, nó cũng sẽ khó uh, cái việc mà lên uh, <clears throat> lên lên lên uh, level 12 nó khó hơn so với ngày trước. <clears throat> không sao tôi cũng sẽ dần lên 9 thôi anh em ạ. Lên 9 dần thôi. À? Hay là bây giờ liều chơi uh, 6 human nữa không? 6 human bây giờ được không nhỉ? Tầm này 3 mét thì cũng khỏe phết đấy anh em ạ. 3 mét là khỏe phết đấy. Mỗi tội là cái hàng tăng cơ nó hơi yếu đó Cái hàng phía trên Bây giờ chưa full 2 sao nên là tôi cũng không, không, không, đánh cẩn thận ấy Không, không dám liều <clears throat> Đây này, ví dụ như gặp cái thằng này cũng khá là nguy hiểm đấy Nếu mà chúng ta không đủ bộ, Clyde Nó là cái gì? Nó là là là full full 4 đỏ rồi, 4 đỏ 3 hunter rồi. Full 2 sao. Trông cũng rất khỏe. Thôi, cứ đánh cẩn thận anh em ạ. Ra ra một cây đam thôi, cũng không cần phải 3 mét đâu. <clears throat> một con già kết hợp gây đam là được rồi. Bây giờ ấy, phải ra là Dragon Glide lên 9 thì mới có 6 Glide được anh em ạ. Để xem là gặp còn những cái thằng nào khỏe không nhá. Còn hai thằng chưa gặp anh em ạ. Ba thằng chưa gặp, ba thằng chưa gặp. Còn thằng Lee Jin mất giái và Modafuka Chưa gặp <clears throat> Ở đây có thằng Mo Mozafuka chơi 9 giờ chưa có Grim à, <clears throat> Bộ đấy sẽ là cái bộ nguy hiểm nhất Thằng này là thằng chơi um, Greater không sợ lắm Greater không sợ Greater <clears throat> thì nói chung là cái tầm này không thể bắn xuyên được cái giáp của bọn lai đâu lai trâu lắm Đấy, chúng ta không bỏ được 6 cái like anh em nhá Đoạn này Bỏ là thua Bỏ chắc chắn là thua Bỏ sẽ mất chuôi với cái thằng thằng thằng này Đấy <clears throat> Ok rồi Cứ mỗi nào một quyển sách là ấm rồi Có cái chuôi tiền lên đã Xong rồi dí lên chín kiếm Dragon Clay Thế là là ok <clears throat> Còn hai thằng thằng mất giá Là chơi um, uh, Goblin Moda Fuka chơi 9 giờ nhưng mà chắc là chơi là đang kiểu dạng như là làm content eco đến chết <laughs> Không ra được Grim thì xác định là chết thôi <clears throat> Còn có 30 máu anh em ạ Đang 18 còn có 30 máu Được eco chuỗi 11 rồi đấy 11 chuỗi thua rồi Mà vẫn chưa roll được ra con Grim Tiền thì đang 50 tiền ở level 7 Thoải mái luôn <clears throat> Thằng này ăn tốt Không sợ Chúng ta có rất nhiều nam phép ở đây Clean sợ gì Ok Ok <clears throat> Khỏe quá rồi anh em ơi Cứ mỗi nào mà tôi lại được thêm Cộng thêm 18 nam cho con ờ, Con con Avenger Clyde <clears throat> Rất khỏe Rồi Cái sức mạnh của đội hình này của nó cứ sau mỗi round chiến thắng là nó lại tăng thêm được một ít Đấy Đồ dồn cho Avenger Clyde rồi Đấy cứ thắng là được tăng đam thôi mà Bây giờ đam là tích được 130 đam rồi đấy Gần bằng một con Dragon Clyde <clears throat> Dragon Clyde hai sao là nó sẽ mạnh hơn một chút Nếu mà lên hai sao cái số lượng đam của nó 180 đam cộng thêm Cái con này thì nó mới cộng lên 130 đam thôi Nhưng mà cứ từ từ nó sẽ khỏe hơn Anh em nhá Dần dần nó sẽ khỏe hơn con Dragon Clyde đâu Ok <clears throat> Chết rồi, thằng này bây giờ nó xả hết tiền rồi nó vẫn chưa ra được con Grim anh em ạ Sắp đi rồi bạn ơi Thôi thế là hết rồi Dấu chấm hết cho Moda Fuka uh, Quá ổn áp hmm. Rồi Đến 9 nó tôi có 3 mét vào mà rồi bây giờ cho human vào nha anh em nhá Bây giờ ra con Dragon Clyde thì mới mới thay được Còn bây giờ vẫn chưa thay được đâu Đánh cẩn thận mà anh em Đánh cẩn thận thôi <clears throat> Trận này hy vọng là giữ cái chuỗi này Cho đến hết game <clears throat> Yêu cầu hơi cao nhỉ Giữ chuỗi này đến hết game hơi khó Sắp tới là bọn nó sẽ comeback Sau round 20 này sẽ bọn nó sẽ xả tiền nhiều Tôi tôi cũng xả tiền thôi, anh em thấy tôi cũng xả gần như là không bao giờ cái số lượng tiền của tôi là quá 50 tiền. khi mà chúng ta có một cái chuỗi thắng thì cái việc xả tiền nó cũng thoải mái thôi anh em ạ nó không giống như là không có chuỗi không có chuỗi xả tiền nó mệt hơn rất nhiều ok rồi bây giờ mà dí ở lên 10 là chúng ta sẽ có 6 clay kết hợp với cả cả cả 6 human đấy <clears throat> đấy nhưng mà từ từ đã đúng đấy rồi để chốt đồ nào u uh, có cướp điên à chém lan lên cướp điên này một trong hai thôi rồi chọn cướp điên anh em nhé cấp điên này tí nữa đằng nào chuyển sang Witcher Cầm cấp điên này đánh cho nó khỏe anh em ạ 6 cờ lai à, uh, 6 cờ lai 4 Witcher đúng không Đánh ở level 10 Nhưng mà lên level 11 mới kẹp thêm được chú quỷ Đấy 11 thêm được chú quỷ Mà lên 12 thì kẹp được thêm uh, Warlock Kẹp được thêm uh, Hồn Ok <clears throat> Hoặc chúng ta có thể kẹp thêm Kira ở level 12 cũng được <clears throat> Kira cũng được nha anh em nhé Bọn Clyde này thì nhiều con đánh gần Chúng ta sẽ có mắc tầng Kira đấy 6 tầng là đủ 6, 6 tầng là đủ Rồi tôi sẽ pick thêm mấy con này vào Ok <clears throat> Lên level 9 rồi Pick chú quỷ vào thôi Hên hên ra chú quỷ sớm thì Tôi sẽ vứt theo Clyde xong rồi chơi chú quỷ Kết hợp với cả con uh, Con con rồng Chà Đưa ra ông Clyde hoặc có thể giữ Helcline sau đó chơi uh, Witcher ở level 11 kẹp thêm hai con Witcher vàng là được. <coughs> level 9 là kẹp số quỷ rồi, 10 11 kẹp thêm hai Witcher. Ok, quá ổn áp luôn. <coughs> Nhưng mà ra con kiếm hồn thì vẫn ngon. còn ra mấy cái con kiểu con uh, con Fallen Witcher thì thực ra là cũng không chơi. Con đấy chỉ để level 1 thôi thì yếu lắm. Thằng này trông rất giống mà chơi cái bộ đấy luôn không biết có phải không? Hmm. Rồi, lên 10 thôi anh em, đủ tiền rồi Đấy, có chuỗi cái là dùng bằng tiền lên 10 mà, cần gì sách đâu Chúng ta ngoài cái sách ra chúng ta còn có thể dùng bằng tiền nữa Tiền cũng có thể là up được cấp <laughs> Chứ cũng không cần phải là sách nha anh em nhá Đấy, bây giờ thì sách là đủ rồi này, bây giờ nhá 6 clay 6 human đúng không? Quá ok, 3 mét <clears throat> Thế là chúng ta từ bây giờ mỗi round ta sẽ có bốn sách Mấy cái thằng này nói chung là vẫn chưa có cửa ăn được đâu Gladiator làm gì có cửa Bây giờ cái thằng nào nhá 9 phe giờ bây giờ comeback thì may ra mới có cửa ăn Đấy, Gladiator sang soi phát gặp luôn Mà làm sao có cái cửa nào đánh được chết cái bọn Glide này Ui trầu lắm anh em ơi Nhìn con già dạ nó quét fan là coi như là bay hết rồi Anh em thấy không? Trầu lắm anh em ạ Tôi là đã coi như là đã phải ghép Giáp xoay đầu tiên xong rồi là đến chén thánh là anh em biết là cái con kỵ sĩ này nó là cái con kỵ sĩ bất tử rồi <laughs> bây giờ nhá chỉ có cái bộ metalit kẹp sáu đỏ mới ra mới hơi sợ một tí đấy u uh, đây rồi à. đấy ok rồi nha vẫn chưa có con nào thay thì thôi cứ để con heo của lai hoặc là con uh, con con lai bridge lai ở trong đội hình chưa có con nào thay anh em ạ Clyde công nhận khỏe thật Cảm giác cái giáp của nó rất trâu luôn Ở trong ờ, trong cái cái bản shop update ấy Giáp rất trâu Cầm cái con... Uh, anh em cứ để ý cái con Avisal Clyde của tôi nha Anh em để ý xem Xem máu nó có bất đi không Nhưng nó trâu lắm anh em ạ Cứ đủ đồ phát Lấy mấy cái đồ giáp xoay chén thánh gần như là bất tử luôn Nó chỉ sợ có 6 đá thôi 6 đá có Dark Spirit 6 đá này hay là sợ uh, Meteorite kẹp đỏ Nhưng mà cái tầm này làm gì có nhà nào round 24 có được những cái bộ đấy đâu Bộ đấy là bộ đánh siêu lết Tầm khoảng 35 mới có đủ bộ được anh em ạ Đến tận round 35 Mà cái trận đấu này vớ vẩn đến round 35 Một khi kết thúc trận đấu rồi ấy À Không không không không không không không không không Không còn một thằng này nữa anh em ạ Ui dồi tôi quên mất cái thằng này Ôi rồi ôi 4 VS, 4 Witcher Đây này, đây này Cái thằng cắt chuỗi tôi đây này Cái thằng Hàn Quốc này là khả năng là nếu mà gặp là sẽ mất chuỗi ngay lập tức luôn Quên mất đấy anh em ạ à. Quên mất, quên mất, quên mất, quên mất <laughs> Gáy sớm ăn gì Gáy sớm ăn gì anh em ơi Trận này vớ vẩn không chơi được like nữa anh em Đức Anh ạ Trận này khả năng là nếu mà thằng đấy nhá mà nó nó là cái thằng solo với tôi lên game ấy thì chắc chắn là bộ line này sẽ không có cửa đâu. Bởi vì đó là cái bộ counter bộ Clyde. <coughs> counter trực tiếp của bộ line luôn. Thôi lấy cái giáp xoay cho nó trâu anh em ơi. Đây rồi, ù đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ nhá, nhưng mà con này chưa cho vào đâu. Thực ra nếu mà bây giờ nhá Bán con heo Clyde thì cũng cho vào được Ở đây có một cái cấm đánh này Lấy luôn Ok Vẫn đủ 6 human anh em nhá 6 human 3 mét Kẹp với cả con Sven Chúa quỷ này cho vào cho vui nhà vui cửa thôi Chứ còn thực ra đam chính nó vẫn sẽ là con a Avenger Clyde Con ngựa ở tôi giờ nó đang có tổng cộng nó là khoảng 600 đam Đây có phải 9 giờ không? 9 giờ đúng không anh em? Đúng rồi, 9 giờ anh em ạ 9 giờ này Đi rồi 9 giờ full lần Hay quá Khả năng lên 12 là rất cao Đây Witcher rồi anh em ơi Tôi nghĩ ở trận đấu này tôi sẽ làm được cái bộ đấy thôi 4 Witcher kết hợp với 6 Clay Đấy <clears throat> Đánh ở level 12 luôn Chứ không phải level 11 nữa Nếu mà thừa slot thì tôi sẽ kẹp thêm con uh, linh hồn thôi Cái tộc linh hồn <clears throat> Cũng được anh em ạ à. Uh đây rồi kiếm hồn đây rồi Thiếu một con Chúng ta thiếu một con uh, con con tabu nữa. Sau đó kích hoạt bằng wizard nha anh em nhé Chứ tôi cũng uh, sẽ không chơi hàng riêu. Ờ, kích hoạt bằng wizard là hay hơn. Nó sẽ có thêm những cái uh, combo. Ok. Ui gặp rồi này, thực xong rồi. Ê thì đờ thì đéo được, anh em thấy không? bay mẹ màu hết luôn <laughs> đúng một giây một giây bay mẹ hết màu luôn toàn bộ đội hình luôn mà khỏe với đài luôn thề cái đội hình cao tơ lắm anh em ạ không ổn rồi không trên ngựa rồi khó rồi <clears throat> khó rồi khó rồi anh em ạ khó rồi không biết cái thằng đấy nó có sống để lên game mà chơi với tôi không nhưng mà sau cái quả cắt chuỗi tôi ấy là bây giờ nó đánh là level 9 50 tiền nó à, chắc chắn là nó lên được 10 rồi mà còn còn khá là nhiều máu họ chơi phết đấy anh em ạ solo với nó là nó là có thể là chuyện sớm muộn thôi sức khỏe <clears throat> bây giờ phải tính xem là bây giờ chuyển cái gì để đấm cái bộ đấy đấy cái bộ đấy nó có một cái yếu điểm thì chính là cái con uh, con con shadow ấy nó lúc nào nó cũng để ở giữa bàn cờ và nó để ở trên cùng nó chính là cái yếu điểm ở trong cái bộ đấy nó sẽ phải đẩy con shadow lên cái hàng trên cùng và nó để ở giữa bàn cờ cái vị trí là nó nếu mà chỉ cần là không đúng cái vị trí đâu là cái lượng đam của nó đã yếu hơn rất nhiều rồi à, thôi nói chung là gặp mấy cái thằng này thì vô tư đi tôi tôi sợ mỗi thằng kia thôi anh em ạ Cứ lên 12 rồi tính Không có gì phải vội anh em nhá Ở đây là chúng ta có đá này Có lên pick đá để tí nữa chơi với cái thằng đấy không nhỉ Thằng đấy chơi đá counter được không? Counter được ừ. <clears throat> Chơi đá counter được thằng đấy đấy nếu mà nó đánh vào đóng đá là cái con con con Shadow nó không tu một trưởng là cái bộ đấy nó sẽ thua thôi. Bởi vì cái bộ đấy duy nhất cái con Shadow nó, nó gây đam ừ. tôi chuẩn bị cái hàng đá về dưới nha anh em nhé có thể là chúng ta sẽ chuyển sang bốn đá bốn đá kẹp Witcher cũng được Tôi nghĩ bây giờ nếu mà đánh giá tôi thì cái thằng này sẽ là cái thằng nguy hiểm nhất Còn những cái thằng còn lại tôi nghĩ là ví dụ như là cái thằng Feather kia thì chắc là gặp thằng à, thằng thằng thằng Witcher Fiat thì cũng chết rồi Nó xoay quạt một phát là bay toàn bộ đội hình mà còn cái thằng này 6 đỏ kẹp với cả, cả Spirit chưa đủ bộ Chưa đủ bộ 6 đỏ à, Thế thì cậu đi rồi Thế thì cậu đi rồi Đang kẹp luôn à Đang kẹp luôn Đang kẹp luôn chơi level 10 Nhưng mà yếu lắm bạn ơi Ồ, có 10 máu Khả năng đi rất cao Thằng đấy gặp cái thằng Witcher kẹp Spirit thì cũng đi thôi anh em ạ à. ừ. Một xòe quạt của Shadow là, là bay màu toàn bộ đội hình Trừ khi là chơi sáu đỏ Thằng đấy là nó chơi là cái gì Nó chơi là 4 freeze Cộng với cả Cả cả 6 đá Đấy Kẹp 6 đá rồi kẹp với cả hai đỏ Đánh ở level 10 Thằng ấy nó ý đồ nó như thế đấy Chứ nó không chơi sáu đỏ đâu Nhưng mà Cái bộ sáu đá ấy Nó nó chỉ counter đánh tay thôi Chứ nó không counter được bắn trưởng Nên là gặp những cái bộ như là cái bộ tôi đang chơi ấy thì có thể là cái bộ đấy nó sẽ đánh cho tôi Nhưng mà gặp cái thằng kia thì thế nào cũng đi thôi Máu còn có tẹo với kia 10 máu thì chắc chắn đi Anh em ạ à, Thiếu con Light Spirit <clears throat> Thằng này nó thiếu con Light Spirit Thiếu Light Spirit Sắp đi rồi Sắp đi rồi Hết tiền rồi anh em ơi Bây giờ hên rao sau rằng Light Spirit thì cũng toàn một sao Mà một sao mà gặp cái thằng ờ, OMG kia thì chắc chắn là đi Đấy, oh my god <laughs> Gặp oh my god là kêu oh my god luôn Ok Đấy cái cầm đánh Rồi lên được 12 anh em nhá <clears throat> Cứ gặp cái thằng Fritz cộng, cộng với cái Witcher là đi thôi Không lòn để đâu Rồi Đồ rồi Để chúng ta xem có cái gì À đây rồi Hay quá Rồi nha Bán mấy cái con này đi Đá này U uh, Chúa quỷ hai sao luôn Quá tuyệt vời Được quá nhờ Rồi đây rồi <clears throat> Đủ bộ nhá Bây giờ tôi bán ngựa đi thôi Ôi trời Đủ bộ rồi Đấy nhá Tạm thời nó sẽ là bốn Witcher kẹp với cả Có thể là 6 Clyde trước đã anh em nhá Đấy 4 Witcher 6 Clyde đã Bây giờ tôi vẫn để đồ cho con ngựa nha anh em nhá Ngựa bây giờ nói chung là Đam của nó cũng đang to ấy Đấy, Đam to mà bây giờ đánh theo kiểu đánh đam demon nó càng to Ngựa giờ đánh cực khỏe luôn U uh, Greater đi luôn rồi này ừ, Bình tĩnh anh em cấp điên không? cấp điên chứ nhở? cấp điên Cướp điên anh em ơi, thoải mái đi Con ngựa này crit phải hơn nghìn đam Ừ. Từ từ đã Lấy thêm con này Để ghép vào là hồn nữa anh em ạ Ghép hai hồn nữa Tôi sẽ chuyển sang đá thôi Đấy rồi có hai quả trứng rồi Lấy là đấy là lý do tại làm sao mà tôi chưa đập trứng những con chú quỷ đấy anh em ạ Rồi dồn đồ cho chú quỷ anh em nhé Vừa nãy là bởi vì là tôi tôi tôi còn đang giữ cái quả trứng này để đập cho kiếm hồn Đấy, con nào lên được hai sao thì sẽ đập quả trứng cho con còn lại Chứ còn tôi không vội mà, bây giờ máu tôi còn nhiều tôi đâu có vội đâu Trong cái việc là, là kiếm một con 5 đô hai sao để mà giữ máu đâu Bây giờ tôi đang khỏe anh em ạ Tôi chả thua thằng nào cả Bây giờ khỏe lắm rồi Đấy, vừa lấy thì chúa quỷ bắp đam cho cho cho con ngựa Còn bây giờ thì nó bắp bắp đam cho chính bản thân nó với 12 con này mỗi con là cộng vào cho chú quỷ 30 đam anh em nhá Đấy rất to luôn <clears throat> Cộng vào là nó gần 400 500 đam rồi Nó hơn cả cái lượng đam cộng thêm của con ngựa rồi Rồi Đấy, Đồ cho hai con thôi anh em ạ Chú quỷ với cả kiếm hồn hai con xong kiếm hợp bích <clears throat> Tí nữa kiếm hồn lên được hai sao cho chơi kết thúc rồi 9 phe giờ nhưng mà 9 phe giờ là anh làm gì có cái cửa Thôi đi rồi Anh em ơi tôi có gậy gai ở đây tôi không sợ đâu Làm to lắm Trời ơi nhìn 9 phe giờ đấm cho như con luôn Đam to anh em ạ <clears throat> Chuyển dần sang đá thôi nha anh em nhá Không đánh được thằng Oh my god đâu à? Oh my god nó xử hết rồi kìa ok rồi giờ chúng ta chuyển sang sáu đá sáu đá kẹp với cả bốn witcher là cũng được đấy nhá anh em nhá cũng được á bây giờ ra con dark spirit u uh, đủ bộ nữa này quá tuyệt vời nhưng mà round này thôi tôi lóc lại bởi vì uh, bây giờ tôi không muốn bán con nào cả có thể là tôi sẽ chuyển sang 6 warlock cũng được nha anh em nhá chính ra cái bộ 6 Warlock ấy <clears throat> tôi thấy lại ngon nó sáu đá bởi vì gặp cái thằng kia là bắn trưởng mà đúng không đấy gặp thằng oh my god bắn trưởng thì tôi nói từ vừa nãy là cái bộ 6 đá nó không có tác dụng thay vì đấy chúng ta chơi 6 Warlock ok <clears throat> lên được ba sao nhưng mà đứng ở giữa thì là chết rồi đứng ở giữa thì không nhấc được cái tay lên luôn ồ hay quá ui rồi ôi ui rồi ôi tình cờ bên kia chắc đi thôi tình cờ không có cái cửa ăn được bộ này đâu rồi ra một phát cả kiếm hồn lẫn như là live spirit lên được hai sao luôn rồi thôi bán like thôi anh em thế là đủ rồi chúng ta không chơi được cái thằng kia nhá anh em nhá bọn like nó sẽ bị counter trực tiếp tôi đã có chuẩn bị hết ở đây rồi đấy solo một cái đã đổi luôn mà đấy chưa đủ 6 block thiếu con dark spirit thiếu dark spirit anh em ạ thôi là bây giờ tạm thời chúng ta chơi bốn đá đã nhá bốn đá đã bốn đá đã bốn đá bốn warlock ừ. bốn đá bốn warlock anh em ạ chưa có đá split bao giờ có đá split thì chúng ta sáu đá à sorry anh em sáu warlock sáu đá thì không có tác dụng nhiều lắm đấy <clears throat> nó đã phải kéo mấy con shadow xuống dưới kìa shadow đứng ở trên làm gì có cái cửa thôi cứ đứng ở dưới đi đấy đi nhá đứng ở dưới đấy đi ui giời <laughs> ôi giời anh em ơi có xa đâu của nó kìa anh em nhìn có xa đâu kìa ôi đứng im luôn ạ à.